Rồi, ok Nhìn vào máy quay Bây giờ là chị uh, Tuệ Mẫn đang ngủ rồi Nhưng mà hôm nay lên là chờ sắp xếp mấy đứa quá lâu cho nên là chị Tuệ Mẫn đã ngủ Ngày hôm nay là mấy đứa được ăn liên hoan bữa ngày hôm nay Cái đĩa xúc xích to đùng này nhá Là bởi vì ngày hôm nay là ăn mừng đầy tháng của chị Tuệ Mẫn Nhưng mà chị Tuệ Mẫn lên đây chờ lâu quá chị Tuệ Mẫn ngủ rồi Nghe chưa? Có hiểu vấn đề chưa? Nhá, là ngày hôm nay là ăn mừng đầy tháng của chị Tuệ Mẫn nhá. Bởi vì là vì là không thể tổ chức vì dịch được cho nên là chị Tuệ Mẫn sẽ ăn mừng ở nhà là ăn mừng chỉ có bố mẹ với này mấy em này thôi. Đó. Ây, chị Tuệ Mẫn ngủ rồi. Đấy chị đã mẫn nằm ở đây là có cái này này chị đã mẫn ngủ mất giờ chị đã mẫn ngủ rồi thì để chị đã mẫn lên trên ghế này thôi đó nhá thôi con siro ra đây ăn đi nào ra đây để anh phát quà cho ờ, đây là chị đại tương lai ok con nằm ở đây để cho các em nó liên hoan nhá con nằm ở đây đi không thì không thì mẹ để đấy mẹ ra mẹ phát quà cho các em đây con ờ, siro xích ra đây không phải đảo chỗ siro ra đây siro vòng ra đây ngồi xuống ok đã biết ăn đã biết hôm nay là ăn mừng cái gì chưa mà lúc anh giới thiệu này đi hả đó đó đó đó nhá hôm nay đấy là ăn mừng là là ăn liên hoan đấy nhá một đĩa to đùng này chia ra mỗi quan là được ừ, phải tầm 5 6 lạng đấy 5 lạng đấy 5 lạng xúc xích đấy chứ không phải chuyện ít đâu nhá sau này nhá chị tuệ mẫn bảo là phải nghe nhá Pila không có lằng nhằng ra chỗ của con Messi cái này nhá thôi thì uh, uh, con dậy rồi à ờ con dậy đi chơi với các em tí các em đang nằm chờ đang ăn liên hoan uh, đầy tháng con đấy con siro nằm xuống đi nằm hẳn xuống đi để nhìn cho nó gần nằm hẳn xuống thôi pila từ từ lúc nào đến phần pila anh bảo mì cũng xót miếng nào bé bằng cái kẹo nhưng ăn không xót miếng nào so với chúng nó ừ. nhỉ mẫn nhỉ ăn chả xót miếng nào so với này, ờ, mấy đứa kia Thôi được rồi, thế thì uh, chị đã mất ngủ rồi, thế thì để đi, đi để phần còn lại này đi. Để phần còn lại này để um, cho vào trong bữa tối của mấy đứa, hôm nay cho mấy đứa ăn bữa tối muộn. Maxi này. Nha. Bây giờ để anh sẽ chia vào ba cái bát này. Chia vào ba bát này đi. À con dậy rồi hả? À con dậy rồi hả? ok ừ vẫn dậy rồi hả vẫn dậy vẫn nhìn các em nó đang ờ, chén đây này nó đang ờ, chén ờ, đầy thăng vẫn cho nó đang được ăn liên hoan đây này đó ừ ba đứa nó đang được ăn liên hoan đấy thế để bố chia nhá thôi thế thì chị mẫn dậy rồi thế để chia cho để chia cho ba đứa vào bát phần ăn của ba đứa nhá để cho ba đứa ăn để chia ra bát cho ba đứa đi để cho ba đứa ăn đi rồi để cho bé chị mẫn xuống bên dưới nhá nào ui giời ba đứa ra đây đi xích nào cơm thừa canh cạn à, cả phần của con mi nữa cả phần của con mi nữa này đây hôm nay chúng ta sẽ ăn kiểu này đi xem là cái bát nào là cái bát nhiều nhất nhỉ bát nhiều nhất là bát cho con siro đấy để bố ấy đi rồi tí bố rửa tay nè thế hôm nay uh, ăn liên hoan là chúng nó bỏ quên chị mẫn luôn à không đứa nào nó <laughs> không đứa nào nó quan <laughs> tâm đến chị mẫn nữa như hôm trước sau khi nó chào hỏi ban đầu thì không đứa nào nó quan tâm đến chị mẫn nữa mà nó chỉ quan tâm đến cái phần bữa liên hoan của chúng nó thôi thế mới tệ nhỉ mấy em mấy em hôm nay tệ quá hả không đứa nào chịu quan tâm đến chị Mẫn à à chị Mẫn đang ngáp cái mà không đứa nào nó quan tâm ừ. nó chỉ tập trung vào cái phần liên hoan này thôi chia làm 3 này chia làm 3 phần rồi một phần này hôm nay thì ăn thì cứ gọi là tí tã luôn nhé nào Messi lùi lại hai phần nào Messi lùi lại ba phần xem nào chị mẫn xong rồi kia kìa chị mẫn đang thì ngáp rồi kìa ba đứa thì nó chỉ trực trực vào phần liên hoan thôi thôi xong rồi con Messi đâu phần của Messi đây đây. Phần của pila đây. Phần của siro đây. Phần của pila đây. Ăn ở chỗ mọi khi thôi. Ờ, con chờ bố một tí. À, Yumi ra đây. À, cứ để con nằm đây đi. Cứ cứ quay đi. Bố rửa tay. ok ok ừ đây đây là bố bé nha giải bố bé mẫn nha ok uhm. nào ui xời, ui xời. đây nào ra này bố bé nào là ui trời ơi chào bạn tuệ mẫn xinh gái nha chào bạn tuệ mẫn xinh gái bạn tuệ mẫn dậy đi ngắm các em đi các em đang chén liên hoan kia kìa quay mẹ quay ờ, messi ra ăn đi ăn phần của messi xong rồi thì vào đây ăn hết giờ mới để ý đến chị nhỉ yeah. Rồi. Ok. Con có nhìn thấy các em không? Úi sợ, sao con méo, con méo gì? À. Vẫn méo gì? Ừ. Làm thao. Vì thao con méo. Nè. Ừ. Thế mấy đứa kia ăn xong hôm nay được bữa xúc xích liên hoan chị Mẫn đã cảm ơn chị Mẫn chưa? Đã cảm ơn chị Tuệ Mẫn chưa? Ừ. Rồi. Ừ. Ok nhá. Mấy thôi Siro. Ngồi gọn vào sang một bên che hết hình ảnh của chị rồi. Mấy thế mấy đứa hôm nay này đã nhớ ngày gì chưa? Ta nhớ không? Nhớ hôm nay là ngày gì chưa? Hôm nay là ăn đầy tháng chị Mẫn đấy nhá. Thôi rồi rồi, bây giờ cho chị Mẫn xuống bên dưới thôi. Để anh xem là xem là mấy đứa ăn còn thừa cái gì để anh xử lý anh chia. Con nhá. Ô tê.